À, chị dạ Vân xin chào, à, Hùng à, xin quay trở lại với các bạn video à, sau đây à, Xin giải đáp thêm cho anh em hiểu rõ về cái dòng sản phẩm hàng tiền gel này cũng như là một số câu hỏi tiếp theo Đó là thứ hai à, về gel titan này có mấy loại à, lô mới nhất cũng như là hàng này có cam kết hàng chính hãng không Rồi thì à, video sau đây mình xin giải đáp một số thắc mắc trên nha Thì à, gel titan thì hiện tại trên thị trường hiện nay là có hai loại anh em lưu ý nha hàng à, Titan Gel Nga truyền thống màu đỏ và Titan Gel Gold đây đó Titan Gel Nga nhá Titan Gel uh, à, Nga truyền thống và Titan Gel Gold này Titan Gel Nga là cái phiên bản là truyền thống này thì nó xưa đời này nó có màu như thế này màu đỏ đen và lô mới nhất trên thị trường hiện nay đã sử dụng của nó là tháng 12 năm 2020 và lô 23 này các em lưu ý nhá đó đát sử dụng của nó nó chỉ có một đát này thôi và một lô này nó chỉ có một đát như thế này nhưng những cái lô khác thì à, tầm à, lô 22 hay lô 21 thì nó cũng có được số đát khác như là tháng 11 2019 gì đó và lô 23 lô 22 gì đó và nó có chỉ có một đát này thôi các em lưu ý rồi đây là cái uh, tiên gel nga truyền thống và đây là tiên gel nga gold ở à, tiên gel gold cái hàng phiên bản nó được nâng cấp hơn so với cái hàng uh, tiên gel nga truyền thống này lô mới nhất là lô 02 rồi anh em nha rồi tháng 02 năm 2021 và lô 02 này hàng sử dụng của nó này. Đó đặt lô 02. Đó tại vì trước thì có lô 01 bây giờ lô 02 rồi anh em lưu ý. Đó là về số lô và cái dòng sản phẩm hàng gel titan này. Cái titan gel thì có hai loại, một loại titan gel cao truyền thống và một loại titan gel gold. À, thì những anh em nào mà đã và đang sử dụng cái dòng sản phẩm titan gel này mà chưa biết thông tin về hai dòng sản phẩm này thì lưu ý. Đó tại vì trên thị trường hiện nay à, cái hàng này phân phối rất là nhiều và nó hàng hàng có cam kết chính hàng không thì nói chung là các bạn đi mua ở đâu các bạn hỏi cái câu này là hàng có cam kết hàng chính hãng không thì đương nhiên là người bán hàng người ta trả lời cam kết hàng chính hãng rồi chứ đâu phải là chứ ai ngu mà kêu là hàng ờ, không có cam kết đó hàng thì cam kết hàng chính hãng 100 phần trăm nói chung là như thế và khi anh em nói chung mua hàng bất kỳ ở nào là thể thôi các anh em nên mở cái hàng nó ra kiểm tra hàng và kiểm tra cho nó tình tình cho nó biết thêm về cái dòng sản phẩm hàng chính hãng và hàng thịt là hàng giả như thế như thế nào vân vân rất là nhiều luôn đó chứ anh em mua ở đâu uh, nói chung là người ta cam kết cam kết này cam kết nọ cam kết hiệu quả ờ, cam kết chất lượng rồi nhưng mà đôi khi uh, các bạn gặp những cái chiêu trò lừa đảo mua không đúng hàng thì đôi khi mình sử dụng không có kết quả thôi còn đối với hàng chính hãng thì đương nhiên các em sử dụng nó sẽ có hiệu đạt hiệu quả mình mong muốn và nó đem lại hiệu quả cho mình và đem bán cũng như là những nơi bán hàng uy tín thì bao giờ người ta cũng uh, muốn cho khách hàng người ta sử dụng tốt và sau này quay là ủng hộ cho bên mình phải bán lâu dài phải bán một lần tập chuyển anh em ạ à. nên, nên lưu ý nha thì uh, video sau thì à, Hùng xin chia sẻ một số vấn đề như thế uh, những bạn nào mà có nhu cầu thắc mắc gì thêm các bạn cứ gửi phản hồi về bên hệ thống công ty geo com với mình với hạt số like 0977757504 và 0936722224 thì uh, Hùng cũng như là đại diện đến, đến từ hệ thống sẽ giải đáp cho các em như, uh, những thắc mắc đó rồi thì uh, video sau uh, thì mình xin uh, hẹn các em nữa nhé uh, các bạn nhớ, nhớ đăng ký kênh và đón xem nha xin kính chào